Thằng này, mày làm cái gì thế? Đánh tao ngon quá hả? Ném trộm phết Xương u cục rồi này Mày phải mời tao uống nước Lúc đó, tôi chẳng tài nào ngờ được rằng Cậu ấy sẽ trở thành cuộc sống năm cuối cấp của tôi Thậm chí là một khởi đầu vô cùng chấn động trong Thầy chủ nhiệm đến rồi Còn tưởng cậu kích động vì kinh thế Thì ra là không làm được bài Liên quan gì đến cậu chứ Ra chơi Không biết làm thì hỏi tôi này Sao cậu không hỏi tôi thưa chứ Điểm tôi cao hơn cậu tôi có thể chỉ cậu mà Cậu vội làm gì Vợ gì hả trả tôi đây Không biết thì hỏi Nhanh lên ba bảo hộ Sao rồi Bố cậu đỡ bệnh chưa Tình trạng vẫn không lạc quan cho lắm Nhưng cụ thể thế nào mẹ mình không chịu nói Bố cậu sẽ khỏe lên thôi Tôi tử chừng Cậu trả thần trả quỷ làm gì thế hả Ra đây đi quan có đầu nợ có chủ Việc này cậu bảo giải quyết sau đây Xin lỗi Xin lỗi cũng vô dụng Đi còn không đi nổi này Vậy cậu muốn sao Cổng cậu ai đến nhà ăn Cổng Không cổng được thì đỡ cũng được Không đỡ được thì đền tiền Không đền người thì đền tiền Đền tiền gì chứ Tất nhiên phải đền tiền rồi Tiền khám bệnh tiền thuốc thang này Tiền đỡ ở trong thẻ này Không đủ thì tháng sau tôi trả nốt Mày đần hả Tôi không thể tiếp tục ăn như vậy được Ăn cùng nhé Cảm ơn Tôi đi đòi thẻ lại giúp cậu Đừng đi về sau cậu đừng làm như vậy nữa Cậu xem Người ta chúng không muốn nhận tấm lòng của cậu Tôi không cần người khác bố thí Cậu làm gì thế tớ giúp cậu học toán nhé Thì sao chứ Chỉ tới 100 điểm còn cậu 52 điểm Đừng hiểu nhầm Tớ chỉ không chịu nổi người nào ngồi trước mà học kém hơn mình Đấy là chuyện của cậu Liên quan gì đến tôi Thế cậu học không tốt Thì liên quan đến ai Không thể phủ nhận Các giải toán của Trình Thanh luôn đơn giản mà hiệu quả Cậu sao đến 8 trên 10 đề à Không được lười biếng tan học xong tiếp tục làm Tên cách dạy vừa đơn giản vừa thô bạo Nhưng dần dần Giữa chúng tôi hình thành một số bí mật nhỏ Hai bên không nói cũng hiểu Tôi đảm bảo không quấy thầy cậu nữa Được chứ Wow. Trần Cẩm Cậu có gì muốn làm Mà chưa có đủ can đảm để làm không Chưa tử dực Tôi muốn mời cậu nhảy Sao hả Không chấm nhảy à Nhảy thì nhảy Ai sợ ai chứ Cậu có phát hiện Trình tranh tối nay Rất lơ đỉnh không Tôi quen cậu ấy nhiều năm vậy Mà chưa từng thấy cậu ấy như thế bao giờ Tình cảm quả là một thứ ngang ngược Không cần hỏi trước sau Chẳng phải biết lý do bây giờ Cả thế giới đều biết nỗi lòng của tớ rồi Cậu không được trả lời không đâu nhé Thank you. cơm rồi Lại lỡ chờ cơm nữa hả Để anh làm cho Cảm ơn anh Phải rồi Hai ngày nữa có việc đấy Em có hứng thú muốn làm không Sao lại trốn ở đây thế Giúp anh với Cảm ơn Hả? Này, lý tưởng của em là gì? Em chưa từng nghĩ tới lý tưởng gì cả Có thể sống khỏe mạnh, yên ổn Quan trọng hơn tất cả mọi thứ ừ. Còn lý tưởng, mơ ước đây là những thứ diễn dông Chỉ cần có thể sống một cuộc đời bình thường Là em vui rồi Sống một cuộc đời bình thường cũng tốt Quan Nghênh chẳng thèm đâu Anh ta thích cậu đấy Đừng nói lung tung Anh ấy ưu tú như vậy Con gái thích anh ấy nhiều lắm Vậy cậu thì sao Cậu thích anh ta không Mỗi lần nhìn anh ấy tôi lại nghĩ tới mấy chữ Gió mát trăng thanh Gió mát trăng thanh Thế Tình tâm thì sao Long trời lỡ đất Tôi chẳng cẩm Nhìn đi đâu thế Nhìn thấy tớ có phải bất ngờ lắm không Sao cậu lại đến đây Tớ không được đến à Tìm tớ làm gì Ai nói đến tìm cậu đâu Thế cậu đi đi Sao tớ lại phải nghe cậu kia chứ Cậu lời thì của tớ nào Ừ tớ đi Nói thế nào hai đứa mình cũng là bạn học cũ Chân cẩm Anh đẹp trai này Anh đi mua nước với tôi nhé Kiểu em thích Chính là mẫu người như hắn ta à Anh hỏi làm gì Anh đã nghĩ đến việc quên em đi Nhưng anh thật sự không làm được Ít nhất Em hãy nói cho anh biết anh không tốt ở chỗ nào Anh bỏ em ra Em trả lời anh trước đã Bỏ em ra Đang ở chùa đấy Bồ Tát đang nhìn chúng ta kìa Bồ Tát có biết anh đau lòng đến thế nào không Không có chuyện gì Có thể khiến anh ấy thất vọng hơn câu nói này Tôi đã quên mất phản ứng của Trịnh Tranh vào khoảnh khắc đó Nhưng tôi biết rằng Anh ấy đã không còn ngốc nghếch đứng đó như đêm hôm ấy nữa Có lẽ Sau ngày hôm ấy Rốt cuộc anh ấy đã học được cách Dần quên đi người con gái anh đã từng yêu Nhưng lại chỉ khiến cho anh đau khổ Từ tận đáy lòng Anh ấy thật sự Không hề quay lại nữa Chú Ngô, chú ấy Là một nhân viên kế toán ở xưởng may mặc trên thành phố Giờ đã qua đời Cũng chẳng có con cái gì Bình thường chuyện lớn chuyện bé nhà ta Chú Ngô đã giúp đỡ không ít Uống trà đi Nếu con không bằng lòng Ngày mai mẹ sẽ từ chối Con nghĩ nếu như bố chẳng ở đây Nhất định sẽ mong mẹ được hạnh phúc anh có được không Lần này Em không thể chạy thoát khỏi anh đâu Anh đi lấy chút nước gì Anh đang trên đường đến Thượng Hải Hả Hả cái gì mà hả Em cũng đến từ Bắc Kinh Anh cũng không đi Thượng Hải Chả nhẽ mình phải xa nhau à Nói cho anh biết trạm dừng tiếp theo là ở đâu Xong đến Thái An rồi thì phải Chị em xuống ở đấy đi Anh đi tìm em Ừ Trình Tranh Trình Tranh Trình Tranh đừng đùa nữa Tôi giận cẩm Anh nói rồi mà Cho dù em có đi tới chân trời góc bể Anh cũng sẽ không bỏ rơi em đâu Vậy anh đi lấy quần Đồ lừa đảo